các bạn đến với kênh à, tổng kho điện máy Cường Linh thì hôm nay à, tôi thời gian xuống dưới à, xưởng lắp ráp máy thì như bạn đã biết thì chúng tôi sẽ luôn đem cho các bạn để đến với các bạn những dòng máy hiện đại được cải tiến đem lại năng suất cao và bớt đi cái nhân công nhân lực và thời gian cho người sử dụng thì hôm nay cũng thế thì chúng tôi đem đến cho các bạn máy nghiền sát gạo nghiền bột mini tổng hợp đấy đây thì nhân vật chính chúng ta đây đấy tổng thể bên ngoài của nó thì có màu xanh rất là bắt mắt đấy. máy nhìn rất là chắc chắn nó có chiều à, cao tầm khoảng 1 à, mét 2 chiều rộng tầm khoảng 1 à, mét rưỡi đây con dài của nó thì thường khoảng 50 à, phân Đấy, thì nó có hai chức năng một bên là à, sát gạo một bên là nghiền bột đây thì bên này đây này sát gạo này bên cao hơn này, này. Đấy, là để chức năng là sát gạo còn bên này là để nghiền bột Đấy, thì chúng ta nhìn qua tổng thể con máy một chút nhé bây giờ bây giờ chúng ta đi ờ, vào ờ, chi tiết ờ, con máy một chút này đây bên này đây đây là con máy đây là chức năng nghiền sắt gạo nghiền sắt gạo Đấy, đây cái phếu của nó phếu khá là lớn chúng ta sẽ đổ thóc lúa vào phếu này Đấy, thì ở dưới này sẽ có một cái cái tấm này Đấy, tấm này sẽ được cố định bằng cái nút đỏ này Đấy, chúng ta vặn ra di chuyển nó để điều chỉnh cái lượng thóc lúa rơi vào đấy. để sát để nghiền sát đấy. đấy chúng ta có thể thay đổi bằng cái này và cố định bằng cái núm đỏ này máy thì sử dụng motor 2,2 kW motor toàn phát 100 trăm di động Đấy. motor bảo hành cho quý vị 12 tháng năm và con máy này vì hóa chức năng ấy, nên nó sẽ có một ờ, cái bộ đảo chiều này tôi sẽ lắp bộ đảo chiều này thì lát nữa tôi sẽ đi ký vào phần này bây giờ chúng ta đây đây là chỗ ờ, đầu ra của của, của bên chỗ ờ, sắt gạo này ở đây sẽ có một cái nấm này để điều chỉnh cái độ nghiền sát của nó Đấy mình có thể à, muốn à, điều chỉnh cho con gạo trắng thì chúng ta sẽ vặn sát vào Đấy. còn nếu mà chỉ chỉ làm à, gạo lứt hay những gạo không không cần thiết phải có đồ trắng lắm thì chúng ta sẽ mở mở nới ra rộng ra Đấy. và siết lại bằng gà bằng cái miếng này Đấy thì hạt gạo sau khi được sát đấy thì chúng sẽ được ra thế này và đây rồi cái sàng các lớp bụi bụi gạo bột gạo ấy sẽ được ờ, rớt vào dưới cái sàng này và rơi ra đầu này thì bên này sẽ như hạt gạo được trắng sẽ ra được này chúng ta sẽ để cái xô hay cái thúng gì đấy để đựng ờ, sản phẩm máy chuyển động qua bằng dây cu loa vâng, đây dây cu loa sẽ có một cái màng à, đỏ này để à, bọc ngoài dây để tránh trong việc trong khi mình sử dụng ấy sẽ không bị va chạm hay là bị uh, vấn đề gì đấy trong quá trình sử dụng còn đây là đầu da thóc của nó à, da hạt, hạt hạt trấu ấy vỏ thóc ấy đấy chúng ta có thể để một cái uh, túi một cái túi vào đây để hứng cái vỏ thóc thì vì cái máy này là hai chức năng nên nó chỗ ờ, bu ly chuyển động của, của motor đi ra ấy, nó cải tiến một chút đây rất là khoa học nó gồm 3 dây cu loa này thì ờ, hai dây bên này là để chuyển động bộ nghiền của nó bộ sắt gạo của nó Đấy. còn ờ, đây là khi chúng ta bật chức năng sắt gạo thì cái bu ly bên này sẽ quay Đấy. còn khi chúng ta chuyển sang chế độ nghiền bột thì bu ly bên này sẽ quay để vào hai cái dây này, này sẽ dừng đây thì bên này là sẽ là bộ phận là nghiền bột nghiền bột gạo Thêm có cái phếu khá là lớn nó sẽ thấp hơn so với cái bên ờ, chỗ sắt gạo một chút cũng tương tự như bên chỗ sắt gạo thôi nó sẽ có một cái à, tấm thế này để điều chỉnh cái lượng gạo chú của nó và bên này sẽ có một cái phiếu ờ, phụ đó là mình có thể bỏ thêm những ờ, nguyên liệu khác như ngô sắn các thứ thì vào nó nghiền bột ở đây đầu ra thì ờ, máy sẽ có hai chức năng nghiền nghiền bột và sắt gạo thì nó sẽ điều chỉnh qua công tắc này Đấy, khi công tắc hướng xuống này máy không hoạt động thì chúng ta gạt sang bên phải là sang bên phải thì cái à, bên à, chức năng là sát gạo sẽ hoạt động và hai dây motor bên này sẽ quay Đấy. còn khi chúng ta gạt sang bên trái thì uh, chức năng uh, nghiền bột sẽ hoạt động máy được uh, thiết kế khá là thông minh giúp ờ, cho một một con máy như thế này có thể thực hiện được hai chức năng để ờ, giảm bớt được chi phí mình ờ, có nhu cầu vừa sát gạo vừa xay bột thì chúng ta chỉ cần mua con máy như thế này gồm hai chức năng để phục vụ cho gia đình như là trong việc làm thuê sát gạo thuê hay là nghiền bột thuê gì đấy, đấy phục vụ nhu cầu của từng người từng nhu cầu sử dụng của từng người Thế thì à, bà con có nhu cầu mua máy à, sắt gạo nghiền bột thì à, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh hoặc qua hotline chúng tôi để dưới góc màn hình để biết thêm những chi tiết về máy và những chương trình ưu đãi hay là những chương trình hỗ trợ bên tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn qua những những chi tiết như là vận chuyển này Đấy. thì bên chúng tôi sẽ vận chuyển đến tận nhà quý vị Đấy, các, các bạn à, hàng đến nơi có thể bóc ra kiểm tra và cắm điện để thử kiểm tra motor này đấy rồi trục này đấy. kiểm tra máy móc nó ok không thì lúc đó mới uh, nhận hàng và thanh toán bên vận chuyển đấy. để tránh việc uh, trên mạng bây giờ bán hàng uh, nó sự nó không không không được uy tín đấy thì uh, điểm máy cơ linh chúng tôi sẽ luôn mang đến cho các bạn những con máy có à, độ bền tốt cao và đem lại năng suất cao cho người sử dụng Cảm ơn quý vị và các bạn